bị can môi giới hối lộ Hồ Hữu Hòa tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ. Trong đơn tố cáo, Hòa cũng vô tình tiết lộ, trong tài sản bị cơ quan cảnh sát điều tra kê biên, có phong bì tiền của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng cho Hồ Hữu Hòa. Hóa ra có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao là khách hàng của thầy bói Hồ Hữu Hòa. Gần như cùng lúc với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, từ trại giam T16 Bộ Công an, gửi đơn kêu oan và tố cáo Hồ Hữu Hòa bị can trong vụ án môi giới hối lộ và đưa hối lộ liên quan đến Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục trưởng Cục Tình báo, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu ủy viên Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cũng làm đơn tố cáo. Đơn dài 10 trang của Hồ Hữu Hòa gửi Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát tối cao tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ, cựu tránh văn phòng Bộ Công an. Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cùng một số sĩ quan phòng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01. Trong đó có đơn trình bày dài gần 8 trang, nội dung tương tự, hòa gửi cho ông Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 5, Viện Kiểm sát tối cao. Hồ Hữu Hòa sinh năm 1984. Quỳ Quỳnh Lưu, Nghệ An, tạm trú ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hòa có bố là ông Hồ Hữu Hoàng, anh trai là Hồ Sĩ Vinh và chị gái là Hồ Thị Quy. Từ tháng 8 năm 2018, Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can Hồ Hữu Hòa với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau một thời gian khởi tố, điều tra mới đây cơ quan điều tra đã đổi tội danh đối với Hồ Hữu Hòa từ lừa đảo sang tội danh môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 khoảng 4 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, Vũ Nhôn cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định định khởi tố bị can số 93 gạch chéo QQQQQBCQCSDT ngày 25 tháng 2 năm 2021 tội đưa hối lộ. Không biết có phải vì đơn kêu oan, tố cáo Dương đông kích tay của Vũ Nhôm và Hồ Hữu Hòa hay có một thế lực ngầm nào khác mà cho dù cơ quan cảnh sát điều tra đã phải bổ sung điều tra một lần rồi. Nhưng tại thông báo số 66 gạch chéo TBKH VKS TCKH V5 ngày 26 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát tối cao vẫn thông báo về việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vụ Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ. Vì thế, vụ án phải dậm chân tại chỗ. Quay trở lại đơn tố cáo của Hồ Hữu Hòa, trong đơn, hòa tố cáo đích danh trung tướng Trần Văn Vệ cùng một số sĩ quan điều tra thuộc phòng 4. C01, Bộ Công an. Với lời lẽ rất nặng nề. Trong đơn Hồ Hữu Hòa hé lộ, lời ông Trần Văn Vệ cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang bảo vệ cho Nguyễn Duy Linh. Cũng cần biết rằng, từ tháng 8 năm 2018, thực hiện nghị quyết số 22NQTVK ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị và đề án 106 của Bộ Công an về một số vấn đề tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã bỏ 6 tổng cục gồm Tổng cục An ninh Tổng cục 1, Tổng cục Cảnh sát Tổng cục 2, Tổng cục Chính trị Tổng cục 3, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Tổng cục 4, Tổng cục Tình báo Tổng cục 5, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Tổng cục 8. Và mặc dù đang nằm trong tầm ngắm điều tra, Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, vẫn được ưu ái sắp xếp cho ghế cục trưởng cục tình báo. Trong đơn tố cáo, Hồ Hữu Hòa đã phản cung, bác bỏ mọi lời khai trước đó với cơ quan điều tra. Hòa cho rằng mình bị ép cung, bị đe dọa, mớm cung để đưa ra những bản khai bất lợi cho Vũ Nhôm, và đại tá Nguyễn vi Linh. Thời điểm bị khởi tố, bắt giam, mới ở tuổi 35, hành nghề xem bói và theo học thần học. Mà Hồ Hữu Hòa có hai căn hộ. Số 2102 trung cư, đi hai Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội và căn hộ số 2308, A2 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cùng số tiền khủng 4,3 tỷ đồng tiền mặt, 786.000 USD, 1 triệu yên Nhật, 7.600 USD Singapore, một số tiết kiệm 10 tỷ đồng tại ngân hàng BDV, 48 nhẫn vàng, 8 miếng vàng. Có điều, trong đơn tố cáo, Hòa cũng vô tình tiết lộ, trong tài sản bị cơ quan cảnh sát điều tra kê biên có phong bì tiền của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng cho Hồ Hữu Hòa. Hóa ra có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao, là khách hàng của thầy bói Hồ Hữu Hòa. Trung tướng Trần Văn Vệ Tuy đã nghỉ hưu hồi tháng 12 năm 2019, nhưng trước đó đã lập nhiều công lớn cho phe đốt lò với việc phá nhiều đại án, đưa nhiều đại quan vào lò. Tướng vệ được hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc tin cẩn. Đại tá Nguyễn Duy Linh, cục trưởng cục tình báo, con trai tướng hưởng, lại được những đàn em bố mình dìu rắc ngày nào như Phạm Minh Chính, Tô Lâm đang gắng sức giải cứu, dư luận đồn đoán sẽ có một trận long tranh hổ đấu ngay trong nội bộ giữa các phe nhóm với nhau. Có thể trận đấu đỉnh cao sẽ có tỷ số hòa. Xem ra vụ án hối lộ lên đến hàng triệu Mỹ Kim, có kẻ đưa hối lộ và kẻ môi giới hối lộ sẽ vĩnh viễn không tìm ra kẻ nhận hối lộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, bị các môi giới hối lộ Hồ Hữu Hòa tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ